Ký ức bào thai Con đã chọn mẹ đến trái đất để hoàn thành ước định với thần Mẹ của Masahiro hỏi Masahiro, con đã sống ở đâu trước khi ở trong bụng mẹ? Masahiro đáp Con sống ở trên mây, nơi có một đồng cỏ rộng lớn phía trước Thế con có tự chọn cha và mẹ không? Không ạ, à, một người đàn ông đã quyết định cho con Mẹ cô bé lại hỏi Ngoài các bạn nhỏ, người lớn cũng sống ở trên mây có phải không? Vâng, các cụ ông và cụ bà, còn cả rất nhiều người như bố mẹ, những bông hoa mọc trên mây có thể tạo thành đồ ăn, chúng rất ngon. Vậy lúc ở trong bụng mẹ con đã làm những gì? Con cuộn tròn cơ thể mình lại và ngủ. Khi thức dậy con uống nước và cả đi vệ sinh nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn các bạn nghĩ rằng đang kể về một bộ phim khoa học viễn tưởng. Kỳ thực, đây là đoạn hội thoại của cô bé Masahiro với mẹ, được ghi lại trong cuốn sách Tôi nhớ kỹ thời gian ở trong bụng mẹ của tiến sĩ bác sĩ Akira Ikegawa, người đầu tiên nghiên cứu về ký ức bào thai ở Nhật Bản. Không những vậy, trong khi nghiên cứu, tiến sĩ Akira còn phát hiện ký ức trước khi đầu thai. Nhiều đứa trẻ nói rằng khi còn ở trên thiên đường, chúng đã được chọn mẹ và đến trái đất để hoàn thành ước định với thần. Những điều này thực hư ra sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Con được quyết định ai sẽ làm mẹ mình. Điều dẫn dắt tiến sĩ Akira đến những nghiên cứu về ký ức bào thai bắt nguồn từ câu chuyện về trí nhớ bào thai, được viết trong tác phẩm tạo giá trị cuộc sống của giáo sư Shihiko Iida. Cuốn sách đề cập đến những câu chuyện về sự nhận thức của thai nhi trong bụng mẹ. Tuy nhiên, giới y khoa thường cho rằng thai nhi và trẻ sơ sinh chưa phát triển trí nhớ toàn diện, nên sau khi đọc hết cuốn sách lúc đó, ông chỉ nghĩ nó rất thú vị chứ không tin. Tuy nhiên, sau khi đọc một lượng lớn tài liệu liên quan, bác sĩ Akira bắt đầu cảm thấy băn khoăn. Vì vậy, ông đã điện hỏi nhân viên y tế trong bệnh viện thì biết được rằng một đứa trẻ của gia đình ông Gusuke không chỉ nhớ được các sự kiện khi sinh ra mà còn viết thành các bài báo, trong đó có đoạn miêu tả. Con nhìn thấy một con dao đâm vào bụng mẹ con và ai đó đã kéo con ra bằng chân. Con đã khóc trong sợ hãi và sau đó một cái ống xuyên qua mũi khiến con cảm thấy rất đau đớn. Tiến sĩ Akira rất ngạc nhiên vì câu chuyện sống động như thật vì vậy, ông đã tìm lại biên bản đỡ đẻ và phát hiện rằng phôi thai của đứa trẻ không thuận và khi mổ đẻ phải lấy chân của đứa trẻ ra trước. Trước đó, mẹ của cháu bé cũng không biết được điều này. Điều này chứng tỏ thai nhi có khả năng nhận thức. Sau khi bị sốc, bác sĩ Akira bắt đầu thu thập các loại tài liệu liên quan về ký ức bào thai. Cuộc điều tra đầu tiên bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2000 các câu hỏi chủ yếu được gửi đến các bà mẹ đã đến khám tại phòng khám Ikegawa, Bệnh viện Phụ sản và Trung tâm Phát triển Trẻ Thơ. Con của bạn có nhớ những gì đã xảy ra trong bụng mẹ hoặc khi nó được sinh ra không? Có tổng cộng 79 người trả lời câu hỏi, kết quả 42 trẻ chiếm 53% có ký ức trong bào thai và 32 trẻ chiếm 41% có ký ức sơ sinh. Vào tháng 9 năm 2021, tiến sĩ Akira đã công bố những gì 74 đứa trẻ mô tả trong Hiệp hội Y khoa. Tờ Asahi Shimbun đã đưa tin về cuộc điều tra của ông về chủ đề ký ức bào thai gây chấn động cho dư luận. Ngoài ra, nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho tiến sĩ Akira tiến hành một cuộc điều tra trên phạm vi rộng lớn. Trong năm 2003 và 2004, bác sĩ Akira đã thực hiện 3.061 cuộc khảo sát về cha mẹ và con cái tại các trường mẫu giáo ở thành phố Suwa, Siachiri, tỉnh Nagano. Kết quả cuối cùng là 33% trẻ em có ký ức trong bào thai, 21% trẻ có ký ức sơ sinh. Những đứa trẻ trong cuộc khảo sát đã để lại ký ức của mình như sau. Một đứa trẻ có mẹ bị ung thư tử cung nói Hình như có thứ gì đó như khối u trong bụng mẹ Mẹ ơi mẹ có biết không Con biết nếu cái đó to ra thì con sẽ chết. Con cảm ơn mẹ đã sinh con ra trong bình an vô sự. Một đứa trẻ trong cặp sinh đôi chia sẻ. Trước khi sinh ra, hai đứa cháu đều muốn chọn cùng một mẹ, vì vậy chúng cháu quyết định chơi đấm kéo búa, cháu đã thắng nên đã được sinh ra trước. Một cháu bé khác còn nói rằng em đã chọn mẹ. Con và những đứa trẻ khác ở cùng với Chúa – còn có các thiên thần và tiên nữ nữa. Con cũng đã quyết định ai là mẹ của mình. Sau khi bay lên trời, con đã tìm thấy một cánh cửa. Khi mở cánh cửa ra, con thấy mẹ ở đó và còn bước vào bụng mẹ. Khi ấy thiên thần tiễn con cũng bay đi. Một cháu bé khác cũng nói điều tương tự. Thần nói với con rằng Ngài sẽ chấp thêm đôi cánh trên lưng con để con có thể được sinh ra. Khi con bay lên trời, con phát hiện một cánh cửa, vì xung quanh đều là những bức tường trong suốt. Con không thể xuyên qua từ cửa bên cạnh mà phải đợi cửa mở mới có thể đi qua. Con tìm thấy mẹ ở đó liền chui vào trong bụng mẹ. Thiên thần sẽ đi vào trong bụng cùng con, sau đó lấy đi đôi cánh. Và không chỉ tại Nhật Bản, rất nhiều nước khác cũng đã triển khai nghiên cứu theo phương diện này. Dù đối tượng trẻ em khác biệt về văn hóa chủng tộc, địa điểm, nhưng đều có một điểm chung là những đứa trẻ này đều thấy được một không gian mỹ diệu như thiên đường. Điều này khiến rất nhiều người nghi ngờ tính chân thực của phát hiện, bởi thiên đường chẳng phải chỉ ở trong trí tưởng tượng của con người hay sao. Tuy nhiên, trong số đối tượng nghiên cứu của tiến sĩ Akira còn có cô bé thiên sứ từng một thời gây chấn động rất lớn tại Nhật Bản. Bởi Sumer không chỉ có ký ức bào thai mà còn có cả ký ức trước khi đầu thai rõ ràng phi thường. Thiên quốc và sứ mệnh của Sumer Sumayer sinh ngày 5 tháng 3 năm 2007 tại Nhật Bản. Từ khi sinh ra, cô bé đã có thể nói chuyện với thần và các thiên sứ. Cô bé luôn cho rằng đó là một việc hết sức bình thường – cô còn có thể nhìn thấy trường khí ở xung quanh cơ thể mọi người và có thể nói chuyện với tất cả các em ở trong bụng mẹ. Sau này, Schumacher mới biết mẹ mình, thậm chí các bạn bè thân thiết của cô và nhiều người khác đều không có khả năng giống như mình. Họ không thể giao tiếp được với thần. Để bảo vệ Schumacher, mẹ cô bé không công khai nói về khả năng của con một ngày năm 2015, Schumacher nói với mẹ rằng trước khi sinh ra, cô đã có lời hứa với thần rằng cô bé sẽ xuống trái đất và truyền đạt thông điệp. Đó là sứ mệnh của cô. Vì thế cô bé cần cho nhiều người hơn nữa biết câu chuyện của mình. Điều này khiến mẹ Schumacher nhận ra rằng sự việc không hề đơn giản. Trong năm đó, mẹ Schumacher gặp được tiến sĩ Akira Ikegawa, và sau đó một năm, Sumer đã tham gia bộ phim tài liệu mang tên Ước định với thần của tiến sĩ Akira. Đến năm 2018, Sumer có viết một cuốn sách mang tên Ký ức tiền kiếp, thần nói với tôi. Trong nội dung cuốn sách ghi lại toàn bộ những ký ức trước khi cô bé được sinh ra. Sumer cho biết giữa vũ trụ và trái đất có tồn tại một vương quốc rất thần bí, vô cùng thần thánh. Trong đó cư trú vô số các sinh mệnh đa dạng khác nhau, có rất nhiều cây cao hùng vĩ, các loài động vật kỳ lạ. Mặc dù hiện nay mắt của con người không thể nhìn thấy được thế giới này, nhưng nơi đây cư ngụ thần sáng tạo tất cả vũ trụ. Trên trái đất, người ta gọi thế giới này là thiên quốc, mà thiên quốc không chỉ có một có rất nhiều thần ở trên các đám mây, nơi của cô là ở thần giới. Giai cấp của thần phân thành rất nhiều tầng, giống như hình dạng kim tự tháp. Trước khi được sinh ra vào đời này, cô bé từng là thần ở cấp thứ hai, là thần nữ Nhật Bản, chỉ đứng sau thần cao nhất một bậc. Theo từng cấp, đại khái là thần cấp thứ nhất chỉ có một vị, cấp thứ hai có hai vị, cấp thứ ba có ba vị, cấp thứ tư có bốn vị, cứ như thế tới cấp thứ 100 có 100 vị. Sumayer nói rằng, thần ở tầng cấp cao có dạy cho thần ở tầng thấp hơn rất nhiều điều. Vương quốc của thần huyền diệu không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Toàn quá trình của sinh mệnh đều ngập tràn hạnh phúc. Đây chính là vương quốc của hạnh phúc. Đối với con người, chỉ cần tính thần làm việc tốt, thần sẽ bảo hộ họ, lúc đó con người sẽ cảm nhận được sự khích lệ của thần. Schumacher còn cho biết có ba việc quan trọng nhất mà thần muốn tôi truyền đạt tới mọi người, đó là ký ức trong bào thai, ký ức tiền kiếp và vương quốc của thần. Schumacher bắt đầu viết sách khi cô bé mới 9 tuổi, vì vậy họa sĩ minh họa Nobumi đã cùng tham gia vào đội ngũ sáng tác của cô bé nhằm giúp thể hiện tốt hơn thế giới thần bí theo lời mô tả của Schumacher. Khi ông Nobumi hỏi, cháu đã giới thiệu về thiên đường tràn ngập tình yêu, vậy tất cả mọi thứ nơi đó đều mỹ hảo đúng không? Schumacher trả lời, thần cũng giống như con người, có tốt, có xấu, nhưng thần tốt sẽ tập trung ở thiên quốc tươi đẹp, còn thần xấu thì cư ngụ ở vương quốc khác thân tốt ở bên cạnh người tốt và kích lệ họ, thân xấu thì ở cạnh người xấu và kích động người xấu. Vì thế người xấu ngày càng xa rời hạnh phúc. Thế giới nơi thần tốt cư ngụ, nơi nơi tràn ngập tình yêu, mọi người sống ở nơi đó mỗi ngày đều vô ưu, vô lo, sống trong một thế giới vô cùng mỹ lệ. Trong thế giới của thiên quốc có sự thật thì vốn tồn tại sẵn, lại có cái dựa vào trí tưởng tượng mà được sáng tạo ra trong nháy mắt Nghe tới đây, họa sĩ Nobumi tò mò. Sáng tạo trong nháy mắt. Cháu nói nháy mắt ý là chỉ tưởng tượng ra sự vật như một tiếng bùm liền lập tức hiện ra. Siêu may ở đáp, đúng vậy ạ. À. Họa sĩ càng thêm bối rối, nhưng tưởng tượng là một việc rất chung chung. Ví dụ như trong đầu chú nghĩ về bánh pizza, nhưng không thể nhớ thông tin về nó một cách rõ ràng, nên cái bánh hiện ra có thể ngon không? Schumacher không do dự đáp. Không phải thế, dù có là tưởng tượng chung chung, vẫn sẽ lập tức hiện ra rất hoàn mỹ, chỉ cần nghĩ là sẽ thành thật. Lời kể của Schumacher có vẻ rất khó tin, nhưng ngạc nhiên là nó lại rất trùng khớp với những điều được giảng trong tôn giáo rằng Thượng Đế đã tạo ra thế giới bằng ý niệm của Ngài. Sau đó họa sĩ Nobumi lại càng băn khoăn hơn bởi nếu thiên quốc là một nơi hạnh phúc như vậy, thì tại sao vẫn có người muốn tới trái đất? Và rồi cô bé thiên sứ đã tiết lộ thêm một bí mật về trường học trái đất. Có nhiều việc chỉ có thể học được ở trái đất. Simir cho biết, trong thiên quốc không chỉ có thần và thiên sứ, mà còn có rất nhiều các linh thể. Để trở thành thần, họ cần chuyển sinh xuống trái đất để tu hành. Có nhiều việc chỉ có thể học được ở trái đất ví như đau thương thống khổ linh thể không phải muốn chuyển sinh là có thể chuyển sinh vị thần cao nhất tiếp nhận thông tin của những linh hồn muốn đến với người mẹ nào nếu không có sự đồng ý của vị thần tối cao này linh hồn có muốn tới trái đất cũng không được phép trước khi chuyển sinh họ còn phải tới một trường học để học về âm và dương âm và dương. Cô bé nói, mọi người đều cho âm là thứ không tốt, nhưng đó đều xem chúng ta nhìn ở góc độ nào. Khi một việc xấu xảy ra, nếu ta mang một tâm trạng đầy năng lượng thuần chính để đối đãi, nó sẽ lập tức trở thành sinh mệnh dương. Vì thế cả âm và dương đều quan trọng. Hòa sĩ lại hỏi, Vậy cháu có nhớ tên các bạn cùng trường học ở thiên đường không? Sumio lập tức trả lời, linh hồn không có tên. Thực ra đây cũng là nguyên nhân vì sao linh hồn muốn trở thành người. Cháu không phải là linh hồn mà ở thần giới. Cháu tới thế giới là vì thần tối cao muốn thế và cháu cũng muốn thế. Thế giới này sẽ bắt đầu xảy ra thay đổi, sẽ ngày càng có nhiều linh thể sinh ra, mang theo ký ức tiền kiếp, ký ức về thiên quốc, thậm chí ký ức bào thai. Cháu cần trái đường trước họ mỗi lời cháu nói không phải để những người không tin phải tin cháu mà để cho những người giống như cháu nghe thấy cháu muốn họ biết rằng họ không cô đơn tiếp theo họ sẽ biết phải làm thế nào để thực hiện kế hoạch trong cuộc đời mình cuối cùng cô bé nói thần và thiên sứ muốn truyền đạt với con người rằng cần phải sống hạnh phúc không hối hận đó là điều họ hy vọng nhất Simeon giải thích đầu tiên cần phải sống hạnh phúc mọi thứ mới có thể khởi đầu. Cuộc đời con người bắt đầu bằng hạnh phúc và cũng kết thúc bằng hạnh phúc, bắt đầu bằng nụ cười và cũng kết thúc bằng nụ cười. Khi đời người kết thúc, mọi người đều không mong muốn mang theo hối hận lên thiên quốc. Do đó, cần sống hạnh phúc không hối hận. Con người sống để trải nghiệm, nhưng cuộc sống hạnh phúc vui vẻ cũng là một trong những ý nghĩa của việc chúng ta tới trái đất – đó là một trong những vấn đề cuộc sống của mọi người vì thế con người không phải theo đuổi sự hoàn hảo bởi chạy theo hoàn hảo sẽ khiến con người tự trách và dằn vặt bản thân chỉ cần sống là chính mình vui vẻ hạnh phúc có thể một số người vẫn không tin ký ức bào thai bởi vì trẻ em sẽ dần quên đi tất cả những ký ức đó tuy nhiên điều này lại không có gì mâu thuẫn mà còn rất tương đồng với phát hiện của chuyên gia thôi miên trị liệu hồi quy tiền kiếp Dolores Cannon rằng hầu hết con người ngày nay là thần chuyển sinh nhưng họ không nhớ được lý do đến trái đất. Đến khi được đưa vào trạng thái trị liệu, họ mới biết rằng mình rời bỏ ngôi nhà ở thế giới bên kia để đến thế giới này nhằm ngăn ngừa một thảm họa mang tính toàn cầu